mua luôn anh có cái xe ra nhà tôi này thì lại bỏ hai anh anh anh nào dạ, dạ. ừ. đấy đây nào luôn anh em nhá đây ờ cái gì ha ở trong đấy cái vải đen đen đấy lại có lô mà ạ Tú đánh con gì á Tú này nó phải là lẹn con này 30 Đây này, cây này Đây này, Hút chậu nó chụp bé trước sốc cây cảnh như chăm vợ rồi đi à, vợ con thiết tha gì nữa không Hải Phòng mình nó nhìn cái này Ông nhìn không? Phượng bonsai, xài thiến Cốt trên chậu 28 năm đợt ông già vẫn đương chức đương đương đương quyền ở nhà có cây này rồi khuếch buồng chưa lắm ơi dạ. khuếch buồng chưa trông như cái me đi mẹ này gốc nổi trông như cái me này rồi phượng ấy cái máy mà thôi tí nữa đấu dây ra mài lại cái cái, chậu đi từ đấu lên lên lên hàng lên hàng lên hàng nha điện thoại đằng sau nhá các bạn nhá thôi vừa ra đi nữa này ra bên trong này rồi rồi phượng đi à chú lên công này ấy à. vợ xét quá rồi cho ra là không ra tí nữa này cho cho ra tí nữa ấy em cân đi nè coi để đây này chỉ cứ đây đi đặt tay nắng rồi kia kia giữ luôn đi cân nhìn cân mình này vào đây rồi nghe vẫn vẫn chúng này đi mình đang giữ giữ giữ cho con quay nhá ok Vâng. Mới về cái phượng à em à. Ok anh Huy Vũ nhá, cái phượng này nó theo em đến bây giờ là hai mấy năm rồi. Chưa được rồi. Được chưa? Để nhưng mà trúng xong. Hơi trúng xong à? Ừ, hoàn xếp hoàn bạn đi. kê bạn này. Nữa nữa, xếp vào. Nước này. Nước cái này lên đánh cây bằng nhau. Hai trăm triệu bán không chú Tiến á, chú chịu Em bán màu áo 3 triệu rồi Cho xác nhá Dương <laughs> guitar Ôi, chết rồi, tôi lên hình rồi, tôi không biết là tôi chịu lên hình đâu Tôi chỉ có... Được Chậu sát vào thì hơn thế này chưa? Rồi anh ạ à. Sẻ con nó gì không luôn Thôi rồi, thôi Ờ, để ngoài đi. cầm cây này Cầm cây không, không, không, không, thế bằng nhau Sẻ con nó... Thế bỏ hẳn đá ra nhá Ừ Mở khỏi nhá Nhấp lên nữa cây nhá Không, không, mười hai người Rồi Được hai Nhất sẽ được hai người nó bùng lên nhất rồi chứ Nhấp hẳn lên Cây, cây chất Cây nhá bữa Sạn lên thế thôi Con cho gì vào, cho cây đá vào không không không phải cũng phải kê vào kê tôi kê nhiều ký chỗ kia kê kê đá vào không khỏe thế mà mệt có phải kê không nhấc thẳng lên rồi nghiêng lên thôi rồi rồi rồi rồi nhưng vào trong là được nhớ cái gì nữa nhớ đi rồi vào cây tầm này là hợp lý luôn anh cho nó ok rồi giá đất nó xuống cái là mình phải vào cây ngay nhỉ Ủa mà còn tễ đấy thì còn mấy a nữa rồi thì có thế thôi Đâu cái nào đây ở... cái này cái này khiêng đi trước này. Cái ra ngoài thì cái này cái này khiêng khiêng để ở đây này. Thứ nhất cái này ra cho anh ấy. Xong bắt đầu là đây nhá cái đồ cái đồ này. Nó xe rồi. Đó, đây đấy. Cái vuông này thì nó xe rồi. Đây đây đây. Vào, vào kia. Anh bảo lên. Cái lôn ra để để để. Cái cái. Ở đây, cơ cơ nhất ra tôi nhắc đôi nha ờ nhiều cây thấy gãy thật nát luôn alo có một xịt mặc cũng đéo alo có phải không đây à? Để để ờ, cái đây. Anh đâu phải nhấc cái đôn đến cái đôn ra để để, để cái trước. Không, cái vợ này không để. Anh cứ để cái vợ xuống. Anh biết rồi đi thử đến cái đôn. Làm gì? Là giữ là thì cái này cái phải là để xuống Đây thì bỏ cái này xuống dưới xong rồi ảnh. Cái thấp qua tí cúi nhưng lại cao làm xuống. Thôi thôi thôi thôi anh không phải gì đâu. Ờ. Anh không cái gì chúc hơn trăm triệu rồi đây bỏ cái nữa ừ em điện tôi kéo anh lên máy anh nghe được mình điện anh bảo lấy cái phượng cho nào đâu để xuống đã để để xuống đi đừng để cho vào cái này đâu này để đây vẫn vâng. đây bốn người bốn người bốn người bốn người à bánh thả nặng ngàn ngàn cái vỡ kênh mình vẫn bốn nào cái xanh cái xanh này để lên này cái xanh cái xanh này cho đây ờ đá ừ, nguyên đôn luôn rồi chỉ cho đôn đi nhá ừ chỉ thẳng vướng anh à để cho gì cái gì cho đây nhá vâng rồi bốn ăn bốn là bốn là bốn ngàn mẹ mình thắt cái máy nó vỡ bốn lần đéo lên thì chị lên chưa năm nữa nữa rồi Đặt cho rồi. bên đưa đi. Hai người đâu chỉnh nhá, chỉnh hai người đâu quá rồi quá anh ơi lưa lưa lưa trong gì lưa ra một tí này một tí nữa một tí nữa là cơm nữa rồi anh hạt này nhất nhất hạt nhất luôn tí cái cua xin đôi thì anh em ăn gì chả có giá đồng thang thòng kia đi mùi dài nó dễ dễ làm ăn bố mà vướng gì đây nữa cất con đồng hồ tỷ tư của anh đi cái ừ, không ấn nước ấn nước cẩn trọng luôn luôn rồi đây thì nhá nước ấn ấn luôn nghiêng này ấn nghiêng luôn đấy đi này nhảy lên cũng gì đâu cái này đính cái chậu cơi vào đây đứng một góc này ấn cái này lên không ấn luôn rồi à? ấn lên đâu ấn lên đi rồi kênh như này nhìn chưa rồi đây này để để để chấp tinh tinh tinh tinh tinh chỉnh sau chỉnh sau gì vâng vâng vâng này đây đưa cái bụng to này vào đây mà đẹp luôn đây đấy là xong cái này rất rất là em này thằng em nhảy lên cái này nặng không phải giật bốn người phải giật không nhảy lên không lên được tất cả tập trung vào năm giờ đấy năm này đây nặng lắm Chia đều với nhá cứ thế vậy anh ra ngoài ừ nhất khối không cứ bốn người nhất là cứ đất để đất nhấp này nhấp đất để góc này đây ra xuống đây đây đây ngồi gục ờ, đúng nhẹ không cơ vào đây vào đây à nó hết sau không cây trên trên trên miệng mình cứng vào tay nó tay săn đều người ấy nhỉ cũng người này săn đều không lên không lên đâu lên thử thêm á anh bạn lên lên ui đấy rồi để một đấy á kia là thằng quá được rồi tay dễ nào vậy em chân lên cái bụng lên đỉnh cái bụng lên bố tưởng chân mệt quá đi về được kia bây giờ sao đi quay nhà đi quay nhà đi đi nhà rồi ra ra ra để hơi về lên đây đây bấm lại nghĩa chặt cái lồng nhảy anh em đây tí rồi bấm vào đây nhảy đi nào bấm vào đây cơ toàn vâng, này chặt từ nhau vậy bấm cái chân luôn trên dưới vào tay đấy bây giờ mình nhất cùng lên được cái đấy rồi thử hết rồi nhất cùng lên vào đây nữa mà cho anh nhiều đây cho anh dán là cho anh tí nữa rồi rồi chưa được bốn chia bốn bốn dư độ đất sao kêu lên nữa nào rồi đã bước một tí rồi về bên đánh năm phân nữa cơ bắp là còn mạnh à anh bỏ tay lên cho cay nào lên đi năm phân nữa đi về chơi nước mà đấy đấy anh đi rồi rồi rồi rồi xong nó chọi xuống này chọi xuống phối đâu đi tôi chân để nguyên chọn để phối mà phối phối nhá À? <laughs> Công, à? công trình chuyển cây này đi. Thôi anh em nhé, đi ngủ ơi.